Kè kéo xuống ha Đồ cao cấp nó phải như thế, nó phải tỉ mỉ, chi tiết và tinh tế từng chi tiết một Chúng ta có thể mang đi phía trước khi đang ở chỗ đông, đặc biệt là những chỗ rất đông người và những chỗ không an toàn thì chúng ta đeo phía trước vậy Dép sôm là da được hãng LV hay sử dụng làm da mặt chính và Kỳ Lan chọn giáp sôm nhập này là mặt trong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 tuy là không to quá không nhỏ vừa nhưng mà cái túi này chứa đựng được rất nhiều đồ nha rồi và kỳ lân sẽ mở ra để xem bên trong tại sao kỳ lân nói là chứa được rất nhiều đồ wow một ngăn lớn hai ngăn lớn ba ngăn lớn và có một ngăn để đựng những cái đồ mà vật dụng nhỏ nhỏ ví dụ tiền xu vẫn được nè những cái đồ gì mà quan trọng lắm luôn mình sẽ để vào đây kéo thì kéo lại ôi kè kéo sướng quá ha đồ cao cấp nó phải như thế nó phải tỉ mỉ chi tiết và tinh tế từng chi tiết một có nghĩa là từ tinh tế từ sự sắc sảo tinh tế từ sự chất lượng và đồ hoàn thiện hoàn mỹ hoàn hảo và bên trong thì chứa đựng được rất nhiều những cái ngăn này nè đựng được rất nhiều những cái đồ nhỏ ví dụ như là card visit thẻ atm vân vân những giấy tờ nhỏ nhỏ được hết và hai bên luôn bên này cũng vậy chứ đừng rất nhiều và kéo thì mình được, ở bên ngoài mình kéo được hai đầu mình có thể dùng một cái mình kéo cũng được hoặc là mình kéo bên này cũng được hoặc là mình kéo hai cái lại cũng được với nhau đặc biệt ở cái túi này là Kỳ Lăng có thêm một chi tiết option nữa là có thể đeo được bởi vì khi chúng ta đi ngồi trong ô tô thì không cần đeo hoặc là à, đi bộ đâu gần gần thì mình không cần đeo mình chỉ cần cầm sổ tay vào mình đi ở dưới đây có một cái quay giống như là quay sách mọi người tưởng là sách dày nhưng không phải sách vay là bị ngược rồi với ngược logo của kỳ lân này logo vương miện biểu trưng của sự cao quý sang trọng và quyền lực rồi thì mình sẽ để vậy nè xỏ tay như thế này để mình cầm tư thế như vậy hoặc là xỏ bài để cầm như vậy thì logo sẽ là hiện ra đúng logo vương miện bằng vàng khối có 3 viên kim cương rất chiếu và rất đẹp rồi bây giờ quay lại với cái này đây là sợi dây à, để đeo thì ví dụ như là chúng ta đi một quãng đường đi bộ xa hoặc là đi ở nơi nào đó mà đông đúc nhộn nhịp là chúng ta đi lựa đồ thì không thể lúc lúc nào cũng có tay cầm cái túi được bởi vì sẽ vướng víu mà dẫn đến chúng ta không thao tác được những cái thao tác mà cần thiết khi chúng ta vào phố lựa đồ và lúc này chúng ta sẽ chuyển qua chế độ là đeo và ở trên đây kỳ lân có làm hai cái để mà mình móc vô và mình đeo được rồi em cho anh mượn một đầu nha một cái và cái dây đeo này kỳ lân làm được chức năng là tăng chỉnh em gài một đầu lại dùm anh để anh cầm cho mọi người thấy rồi hai đầu lúc này chúng ta có thể mang đi như thế này chúng ta có thể mang đi phía trước khi đang ở chỗ đông đặc biệt là những chỗ rất đông người và những chỗ không an toàn thì chúng ta đeo phía trước vậy để chúng ta quan sát và luôn luôn nằm trong tư thế quan sát và tầm nhìn của chúng ta còn những chỗ mà sang trọng và đông người thì để mà thoải mái cho tay chúng ta để mà thao tác những vấn đề khác thì mình lật như này đi cho tiện dây này thì mình tăng chỉnh được đây có nhiều nhiều lỗ kỳ lân có đục sẵn nhiều lỗ à, khi chúng ta thích thì chúng ta có thể là tăng lên hoặc giảm xuống rất là tiện lợi cho tất cả cuốn khách và nếu như quý khách nào không thích dây thích cầm không thì mình tháo ra còn nếu quý khách nào mà muốn không có chức năng dây luôn chỉ muốn thao tác chuyên để cầm bởi vì thường ngồi tô và ít đi ra ngoài nhiều ít mang thì không cần làm hai cái cháu này để mà mình móc vào thì chị Lăng sẽ làm không có móc ví dụ như sản phẩm này đây chị Lăng làm như vậy luôn nhưng mà trơn không có hai cái uh, để mình móc cái mẫu này cũng vậy chị Lăng cũng làm hai mẫu này là da cá sấu và không có móc khác biệt so với khác biệt so với sản phẩm da đà điểu này bên trong kỳ đang làm bằng da ép xôm da ép xôm là da được hãng LV hay sử dụng làm da mặt chính và kỳ lan chọn da ép xôm nhập này là mặt trong một sản phẩm chất lượng từ da đà điểu nhập bên ngoài và da ép xôm chất lượng nhập từ bên trong tổng thể những chi tiết để cấu tạo nên sản phẩm này toàn là chất lượng cộng với khóa cao cấp và handmade bởi Kỳ Lăng Luxury theo tiêu chí Luxury Kỳ Lăng thì sản phẩm trở nên bền vô đối còn đối với sản phẩm da cá sấu thì thường chị Lăng sẽ làm bên trong là da cá mập hoặc là cũng có da áp sơm tùy vào mẫu da bên ngoài mà chị Lăng sẽ phối cho nó phù hợp quý khách có nhu cầu về da đà điểu hoặc là da cá sấu hay là uh, chức năng bên trong theo công năng sử dụng thì hãy liên hệ với chị Lăng nha Vâng và chi tiết về sản phẩm da đà điểu này đến đây xin được phép kết thúc Kỳ Lan trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, đồng hành và đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lân Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe luôn thành công và đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé và hãy à, ủng hộ Kỳ Lân cách subscribe đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân Luxury nhé để cập nhật nhiều video hấp dẫn à, về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới hoặc là quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kỳ luxury com